ơi cả nhà ơi hiện tại là anh em mình ờ, đã tới ờ, cầu Bình Thủy rồi nha hôm nay thì ờ, sẽ hỗ trợ cho bà con ở trên khu Trà Nóc 100 phần quà ngẫu nhiên khu Ninh Kiều thì hổng gài cũng cho nhiều rồi nên giờ mình sẽ không đi với Ninh Kiều nữa mà bây giờ lên thẳng Trà Nóc luôn bà con Trà Nóc ơi ơi Có ai thấy live stream của Phước không? Giơ tay nào mọi người ơi Hello bạn Hiếu Đặng Hello bạn Thảo Quy Bữa nay mình sẽ đi lên tuyến đường uh, ờ, Trà Nóc nha Hello Cherry Cherry Phanh cuồng luôn á Phanh cuồng Chào bạn Hiếu Quỳnh <laughs> hổm gài thì đi ờ, dưới khu ờ, ninh kiều cũng ờ, nhiều rồi vòng vòng cũng có một số bạn xin tới xin lui rồi nhận hai ba lần và một rồi có người thì chưa nhận được mà mình thì cũng không biết ai nên thôi giờ khu trà nóc là mình khu này là mình chắc chắn là mình chưa có lên chỉ có lên một một lần duy nhất cho 100 phần quà thôi thì hôm nay anh em mình sẽ lên đây ok em ờ, Lê Nguyễn Tú Thia chào bạn Ngọc Nhi trắng rồi lên tới ô môn luôn rồi em chỉ lên tới trà nóc thôi hello bạn qua Mộc Lan ghé chợ hội lực cho em xin 10 phần xin giữ vậy em xin phần thôi em xin 10 phần xin giữ vậy em xin cái anh có biết làm sao để cho nữa đây là tuyến đường Lê Hồng Phong nhé hướng đi lên Trà Nóc nhé hello bạn Quy Nguyễn mình sẽ đi tuyến đường chính thôi nha tuyến đường chính ngoài đây thôi nha chứ không có vô được mấy cái khu ờ, trong phòng tỏa nha cho em xin hai ngày xin hai ngày bạn lưu diễm bữa hổm mà xin sửa không có rồi giờ quay qua xin ờ, xin mới có hai ngày chưa đâu bạn gán cố gắng nhẫn nại và xin thêm nói chung bữa nay mình không có cho khu cách mạng tháng 8 với lại bình thủy luôn nha mình đi thẳng lên trà nóc nha còn uh, ờ, hẹn dịp khác mỗi người chỉ xin cho mình một phần thôi đừng có xin mà nhiều cũng không có cho đâu Hôm nãy 10 còn giờ xuống 3 rồi <laughs> ghé Nguyễn Việt Dũng cho em phần mì thôi Trần ừ. ờ, Thanh Nguyệt Đây là tới đâu rồi ta Tới ờ, hẻm 13 Lê Hồng Phong rồi Bến phà Cô Bắc rồi Nên anh em mình sẽ lên ờ, Trà Nóc Gần tới Hội Lực Gần tới Hội Lực rồi Không em đâu có lên Võ Kiệt đâu em nói chung là mọi người à, xem livestream thì à, nghe Phước nói dùm cái nha hôm nay là Phước đi Trà Nóc nha mọi tuyến đường khác Phước không có đi nữa nha Phước đi dài lên Hồng Phong lên Hồng Phong lên Trà Nóc thì vậy thôi đừng có hỏi mấy cái vấn đề có đi Võ Văn Kiệt đi cách mạng à, đi ờ, ba mươi tháng 4 ba tháng hai gì chứ để mình sẽ nhắc lại một lần nữa nhắc liên tục luôn hôm nay phước chỉ đi trà nóc mọi tuyến đường khác phước không có đi đi lê hồng phong lên trà nóc hôm nay phước chỉ đi lê hồng phong lên trà nóc hôm nay phước chỉ đi lê hồng phong lên trà nóc hôm nay phước chỉ đi lên hồng phong đi lê hồng phong lên trà nóc hôm nay phước chỉ đi lên khu lê hồng phong và khu trà nóc lê hồng phong già lên khu trà nóc lê hồng phong già lên khu trà nóc rồi mọi tuyến đường khác mọi người đừng có xin mọi tuyến đường khác mọi người đừng có xin hôm nay phước chỉ đi lên lê hồng phong lên khu trà nóc mọi tuyến đường khác mọi người đừng có xin hôm nay phước chỉ đi từ lê hồng phong lên khu trà nóc cái ghi âm này để ừ. một mỗi miệng chắc em mày ghi âm làm tao này mà <laughs> xong rồi, lại xong rồi để tao lặp lại vậy đi cho nó chắc đi chứ uh, hỏi qua <laughs> hỏi hỏi vòng vòng hoài tao hỏi có đi uh, mấy đường khác hoài tới hẻm 19 rồi hôm nay là phước chỉ đi đường từ ờ, lê hồng phong lên khu trà nóc nha cô chú anh chị mọi tuyến đường khác mình sẽ không đi hồi cắn lử luôn <laughs> nói hồi cắn lử luôn dạ dạ lên kiều mình đi nhiều rồi đi đâu cũng ờ, từ đầu dịch tới giờ rồi nói chung là vòng vòng của mấy bạn xin tới xin lui hoài để tránh trường hợp mà mấy bạn xin hoài nên phước sẽ chuyển khu luôn xin xong xin tới xin lui hoài không cho rồi mít lòng nữa ngại quá thôi đi uh, tiếng khác cho nó khỏe giao duyên với bà con ở khu khác thị sản rồi hôm nay là phước chỉ đi từ lê hồng phong lên trà nóc nha còn mọi tuyến đường từ cách mạng tháng 8 Bình thủy thì Phước không có đi nha Không có qua mấy tuyến đường khác luôn Giỏi Văn Kiệt hay là cách ở gì 30 tháng 4, 13 tháng 2 gì đó 13 tháng 2 luôn 13 tháng 2 luôn Rồi mấy nói chung là mấy tuyến đường khác mình không có đi Mình chỉ đi từ Lê Hồng Phong lên Trà Nóc Thua thua thua non rồi dưới em đang thua rồi ừ, thua non rồi nghe <laughs> sao nó thua rồi ủa mạng bị gì vậy hồi <laughs> cắn lưỡi nói hoài là lưỡi nào bị lắc mạng bị lắc mạng hả ủa mạng vì rồi có đi sài gòn luôn không anh rồi ghi để ghi âm lại luôn chạy ngoài tới long xuyên luôn quá chạy tới nào tới chốt bị đuổi về ừ, không dám đâu tới đó mình vòng về rồi ý như nguyễn nguyễn như ý cho em xin hai phần được không em anh đang ở trên khu lê hồng phong trà nóc em ơi em xin thì em kèm theo địa chỉ đi đừng có hỏi được và không với anh hỏi được và không được xin được không là nói không không à luôn luôn trả lời là không không à Ừ. đây là tới uh, à, hẻm công binh rồi anh à, hôm nay là anh sẽ đi từ lê hồng phong lên trà nóc thôi nha hiện tại là đang ở trên khu trà nóc nha nên mọi tiếng khác mọi người đừng có xin nha rồi lặp lại lần nữa nha hôm nay là phước chỉ đi <laughs> từ lê hồng phong lên trà nóc mọi tiếng khác mọi người đừng có xin nha không có đi để, để. cản còn nhiều nữa tới cảng Hoàng Diệu rồi tới trường kinh tế đối ngoại rồi tới trường kinh tế đối ngoại em bốn bốn là ở đâu biết đâu phải khu trên này giống như mù vậy vậy hẻm 44 của hả mình cho đó rồi hẻm 44 ở trong Nguyễn Chí Thanh có cho rồi em ơi không có cho bữa hổm là trong 30 phần cho 30 phần ở trong đó rồi Nguyễn Chí Thanh vô không có được em ơi có chốt có 6 cái chốt chứ nhiều tình hình ở quê ổn không anh Phước ổn em ở dưới quê thì ổn em còn ở Cần Thơ thì tình hình cũng đang có giãn cách chỉ thị 16 sáu <laughs> cầu sân trắng là tới đâu rồi sân trắng là nó qua trà nóc luôn á hả qua, qua khu công nghiệp trà nóc luôn rồi qua khu công nghiệp săn trắng một với săn trắng hai săn trắng hai là giáp ranh đâu có có chốt không sân trắng đó ờ, mình đi được để coi coi chạy qua cầu trà nóc à, <laughs> rồi ok nha bạn Nguyễn Phát hôm nay là mình sẽ đi từ uh, khu vực cách lưu luôn là khu vực gì ta anh cho em ba phần khu ờ, khu vực lưu hết tịnh tâm hả hết tịnh tâm rồi hết tịnh tâm hả đây mình chở ờ, theo uh, quà rất là lại là em khanh cà chua đây bài cà chua Dạ mọi người ở trên khu trên này thì mọi người đừng có nói ờ, xin n ba phần được không, xin hai phần được không, làm ơn ghi cái địa chỉ, ghi con hẻm dùm Phước một cái rồi dạ, giờ dạ, xin vậy phước khu như này phước không có gành đường dạ, rồi mọi người xin vậy là biết xin vậy biết cái đâu mà cho hỏi cứ xin 5 phần được không anh xin hai phần được không xin một phần được không quan trọng là mình ở đâu thì mình ghi cái địa chỉ dùm phước với lại cái số điện thoại hiện tại giờ mình đã tới cầu Trà Nóc ừ. à, tới cầu Trà Nóc luôn rồi đó hẻm 14 Lê Hồng Phong bạn Ngọc vào hẻm 14 là thuốc ở dưới phải không qua lâu rồi phải không qua rồi qua rồi gán xem livestream đi em đợi tiếng gì chút nữa anh về nếu còn thì anh gửi nha sinh viên bị kẹt lại Cần Thơ và mới có bé nhỏ ủa em sinh viên mà có bé nhỏ là sao em ủa ủa ủa hả đủ tuổi lấy chồng rồi ủa đủ tuổi lấy chồng rồi quên lộn anh sorry nha thôi vậy <laughs> vậy vậy là vẫn còn đi học mà lấy chồng đúng rồi ờ à, vậy đó hả tại em thấy nó lạ nó ngộ sorry nha dạo này anh hơi bị sản chết nặng quá anh chạy qua cầu ST cầu ST là cầu gì cầu sang trắng sang trắng mà khu này không gành anh nói ST tưởng chạy xuống sóc trăng chứ nhìn bên tay trái thiệt sự lên khu này không có gành đường luôn chỉ như bắt ngáo vậy trái làm sao nhìn bên ờ, anh nhìn bên tay trái ngay đèn xanh đèn đỏ cổng sau khu công nghiệp Trà Nóc Lê Hồng Phong là hẻm mấy em Thật sự không biết luôn xin 5 phần không em ơi anh chỉ cho một phần thôi chứ anh không có cho 5 phần đâu nha mà khúc đó là khúc em khúc nào trời qua qua còn đi thật sự lên xuống trên này như bác ngáo vậy em gì mà ở hẻm 14 đó chút xíu nữa nha anh gán xem livestream xíu nữa anh vòng lại anh tính sau nha em khu à, không một bóng người nó bộ <laughs> tới cờ đỏ nó ừ. gần gần dốc nhanh vĩnh thạnh á cho nó tới đây cũng đâu có muốn về đâu ở dưới đây ngon đẹp xả chết chứ mập quá nhà Sơn Trắng 1 hẻm 234 bên tay trái tay phải Thanh Vũ ơi chợ xương trắng là ở đâu ta nghe chút đó giờ chỉ nghe là xương xa xương sáo thôi chứ không có biết không sang trắng chứ không phải là xương trắng em ở khu của em mà em biết <laughs> còn đọc tên cái chợ chợ đâu phải chợ xương phải không chợ sang phải không chợ sang trắng em ơi xương là xương xa xương sáo nha xương xăm nha rồi cảm ơn em hạnh nguyễn gao lan đó là của bạn khanh đó bạn khanh đi bẻ đó <laughs> bạn hạnh nguyễn ơi điện áp từng cộng á điện áp từng cộng á bạn Nhật Tính ơi mình nó đang trên trà nóc mình không có về Nguyễn Văn Linh bạn ơi em 234 bên tay phải nghe chợ sang trắng chợ xương trắng bên tay phải luôn phải không ừ. rồi bạn Thanh Vũ ra đi bạn ra đón giùm mình nha hôm đấy chở tới cầu sen trắng là bộ về luôn <laughs> chứ không bộ chút đây bên chợ dạ, chợ này nè chợ này nè phải không bình thường công ty này thì chợ này chợ trầm hồng đấy 24 bạn Thanh Vũ ơi hai ba bốn ngay chợ luôn à hẻm là không phải là 234 mà là hẻm 234 ba cái hẻm gom gồm ba cái hẻm gom vô một hẻm đây là cầu sơn trắng ủa anh sang trắng nha đã mò lên tới cả ốc luôn Lê Hồng Phong bạn thanh vũ ơi rồi em minh hà minh thư gì đó nguyễn hà minh thư gì đó ngay chợ đó em ra luôn đi em ơi Rồi rồi được rồi Đứng đó đi đứng đó đi, đi. Anh Thanh Vũ phải không Ủa vậy đó hả rồi Rồi Rồi gửi cho bạn Vũ Đá nè Rồi rồi

không là em cũng ờ, thường ờ, em vận động em cho ta nhiều rồi mà hiện tại giờ người ta cũng khổ quá trời mà cho không đủ và những hộ nào chưa nhận những hộ nào cho rồi những cái hộ nhà trọ nó không gà là từ đầu giờ mình chỉ cho ta được có 5 kg gạo với mấy cái bọc rau mà vậy đó hả tới giờ luôn giờ hiện tại gần hai tháng hai rồi em rồi hiện giờ ờ, ở đây thì em kêu họ ra đi đại diện mỗi hộ ra một người bây giờ những ai em biết em kêu ra hay gì anh chờ chút xíu thôi ha ờ vậy thì em kêu ra đi không đúng cái khó khăn tại em em đi biến ở đây ờ, em ờ, bên này tại vì em mới đòi đổi cái trực em mình định thay đồ ra thôi à bởi vậy thành tối luôn hả dạ em mới chuyển phố nói mọi người tranh thủ nha cái gì đứng xa xa ra đừng có lại gần đứng xa sao hả à? sao chị gửi thôi khỏi khỏi nó nói vòng thì vòng vòng cũng mấy lý do đó à em cho là em, em cho gửi cho chị một phần đi thì vòng vòng cũng nhiều đó ở trọ rồi thất nghiệp mấy tháng nay rồi, rồi cũng khó khăn thì vòng vòng đó thì <laughs> em gặp em thấy em cho là em gửi à để xa xa đây nè đừng có đứng gần dạ được rồi cái nhà trọ em biết rồi thì em gửi cho chị đó thì chị cứ nói hoài thì không có thì nói chung là em cứ gửi thì chị cứ nhận thôi rồi vậy là mọi vấn đề xong rồi không có gì đó cả khỏi giải thích <laughs> rồi rồi nhận em nhé dạ dạ đang nghe cầu sân trắng nha cô chú anh chị bạn ờ, qua qua lê thị qua mình chỉ gửi một phần thôi bạn ơi chứ ờ, bạn ờ, đứng đứng khoảng đứng khoảng cách ra đi là mỗi ở đây là mình có ai chung gia đình không là mỗi gia đình mình ra với người hả thiệt không dạ rồi rồi xuống trước uh, ờ, rồi năm hộ này đi xuống uh, gửi năm năm phần này đi năm năm năm phần em ơi anh đừng có lại gần em đây đang giữ khoảng cách anh cứ việc đứng đó đi <laughs> anh cứ giữ khoảng cách anh cứ đứng đi em đi là đừng có đi anh cứ đứng đi không có gì cả rồi anh đứng nó đi chừng nào em kêu lên nhận thì mình cứ lên rồi thôi mình đứng chỗ thôi

rồi lùa gan nít người lớn gì lắm chưa anh vô anh anh anh nhận đi anh anh nhận rồi anh đi vô đi anh rồi chị vô cái này ờ, cái này là ờ, trong gia đình hay là có có ai trong gia đình chung không còn còn bên đây nói chung ờ, nói chung thì giờ em cho nha mà sáng em nghe được cái tin là một hộ mà ra hai người là em sẽ không có lên nữa tại vì mình còn chia sớt nữa gì cao không ấy kiểm soát ừ, ở phía sau đấy ờ rồi xuống 10 à, phần nữa đi xuống 10 phần nữa đi qua để nhắc người ta giảng giảng rồi cái có gì bà con mà sắp hàng chờ dùm hai chờ sắp hàng dùm giãn cách dùm hai mét dùm nha ở ông gạn cũng có nhắn tin trên phước tại mấy lần thôi trời ơi kéo còn rủ qua bên chợ kéo

năm mì nữa năm mì nữa rồi à, để để như vậy là về xong rồi vòng qua nữa là không biết luôn đưa xuống 10 phần nữa đưa xuống đưa xuống 10 phần nữa đi rồi em cho lấy rồi để đi về luôn chứ để như vậy mà về cái gửi đưa truyền tay đi ra nữa cũng vậy à xuống 10 phần nữa đi chứ vậy lần hồi ra nữa là xong rồi về truyền tay nó là không biết đường mà, mà, mà kiểm soát luôn tại bị cái trường hợp mà một nhà ra hai ba người nhiều lắm rồi đợi từ từ giùm em cái nha đó rồi giờ kéo qua quá trời cái này, cái này là không kiểm soát gì mày là không kiểm soát được lấy mời mì nữa lấy mười mì nữa Ờ, này là đâu kiểm soát được anh anh anh bảo vệ dân phố nãy đâu rồi ta? Dạ, dạ anh đứng kìa, kêu ảnh ờ, lên. rồi nha em cắt em cắt từ khúc này nha em không có nhận thêm nữa nha em sẽ phát hết trong khúc trong đây không nhận thêm nữa em phát hết trong đây hết đồ em sẽ xuống để tránh trường hợp rồi bắt đầu từ từ lên nè áo vàng áo anh từ từ anh áo vàng lên trước nè rồi cái cô tới cái cô đó tới cô lên rồi xong rồi cứ cô lấy xong cô đi về xong rồi tới ờ, cái chị đó lên cô đi về nhà cổ đâu cô đi về đó rồi ờ, tới ờ, cái chú đó lên đi chú rồi cứ lên trẻ trẻ nhỏ nhỏ không cái này là không kiểm soát được luôn mấy đứa nhỏ đó là không không phát cho mấy bé nhỏ mấy mấy mấy bé nhỏ là chắc này là có người lớn rồi con cái quá rồi xong xong bên đây phải không ở đây là mấy phần ba phần phải không rồi cắt từ này lấy cô chú ba phần lên lấy ba người cái đi cắt rồi cô ơi hết rồi cô ơi cô đó cô vô sao mà tự nhiên cô ban ban lại thấy nó kỳ không không không không biết cô cắt ra ờ, đi rồi tới ờ, chị đó lên đi chị rồi anh lên luôn đi anh ờ, mấy đứa bé này rồi xuống thêm 10 phần nữa đi phát hết, cắt cắt khúc này à rồi không có ga nữa không có ga nữa được rồi được rồi bây giờ đi vô đi ra là vậy là không có kiểm soát được chỉ phát hết ở ngoài đây thôi rồi xuống xuống xuống thêm đi phát cho hết à, mấy cô chú này nhìn ở bên đây vừa dùm anh nè ở đây coi đừng có chừng coi chừng chen vô nè hồi nữa là chen chen chen vô vô xong rồi ra nữa cái gì cái anh áo đen đó anh lấy rồi à, em không có phát nữa anh áo đen luôn anh nó đen nó mới đi qua đó em em nó cắt bên đây rồi em không có cho qua nữa tại giờ không giờ thì em nó hỏi ai cũng nó cũng chưa lấy hết trơn á bây giờ con không con nghĩ rồi chú con cắt hai cái hàng này rồi bây giờ mà hồi kéo hồi ra hết luôn là không kiểm soát được để xuống uh, cho anh uh, ờ, 10 phần nữa đi khỏi khỏi chen vô nữa rồi thôi nghỉ nha phát 10 phần này thôi thôi em không phát nữa chứ giờ chen vô đi vô xong rồi chen vô vậy hoài cái cô đó đứng cái cô đó cô đó là cô cô nhào lên của người ta hoài luôn á Ừ. Rồi chen vô kìa, chen chen chen vô quá trời kìa. Này phát tới sáng luôn á. Này đi ra vô ra vô phát tới sáng luôn. Cái này không có kiểm soát được đâu anh ơi này đang kéo ra rồi ảnh cũng đâu biết coi nhớ cái nổi đâu mà nhớ nè đang ra sao nhét vô cắt hết chưa cái cô áo hồng đó là kêu cô đi ra luôn á sao tại cô chen vô hàng á nãy người ta sắp hàng sẵn rồi cô chen vô luôn á chú già già lên lấy đi chú ừ lên hai người lên lên từ từ lên đi Kìa, ở sau chen vô nữa kìa Này đứng cho tới dưới cầu luôn, thua rồi Vô đi Thua rồi Rồi, vô đi Rồi, Thua, phát kiểu này là thua Phát kiểu này là thua, chen ra hoài thua Chừng nữa bây giờ anh anh nói chuyện với, với em nè Em có xin thì chừng nữa chẳng hạn như ờ, lên danh sách từng hộ kiểm tra kỹ dùm anh tay không dài á theo như mà em ở đây em xin được trên uh, ờ, cái hộp cháo ảo vậy đó ừ. thì nói chung người ta cho dưới này thì mình em mới đây đại diện địa phương đây thì nói chung em á em phát em cho từ nhà luôn em tránh cái tình trạng này là lúc nào em lấy chiếc xe ra ừ. là nếu mà anh có kết bạn zalo với em thì anh sẽ thấy em đăng em sẽ lên từ nhà nhà em lên từ phần em lên em bỏ từ nhà từ nhà từ nhà từ nhà luôn chứ không có vụ mà sao như vậy tại giờ nãy với nhau hồi nãy anh em thấy livestream mà vấn đề nhắn tin anh lên dần tới đây quá quá trễ rồi ok thì bây giờ em cứ việc lên danh sách cho anh những rồi. hộ nào bữa nay nhận được thì em nhìn vô sơ chắc em biết em nhìn dạ, em dạ, biết khu này dạ, em biết. quen khu này dạ, thì cứ lên danh sách cho anh chẳng hạn như ừ 50 phần hay 60 phần 70 phần dạ, anh dạ. sẽ đem lên dạ, chứ dạ, bây dạ, giờ dạ, tránh tình trạng mà ra vậy là hồi nữa anh phát tới mời luôn còn không hết nữa tại vì bây giờ cứ đi vô xong rồi đi ra giờ mẹ đi vô con đi ra con đi vô xong cái người ờ, cháu đi ra cái vòng vòng vậy hoài là thua em ờ, cũng đại diện địa phương cũng cảm ơn anh anh ừ, cứ việc lên danh sách giùm anh nha anh sao anh trả lời được giờ em có thời gian đâu anh trả lời lập danh sách cho bé đó đi ờ anh không có phát nữa em ơi anh không phát nữa không ưu tiên ai nữa chứ quá trời gì chịu sao nổi thật sự là nhìn vô thương thiệt nhưng mà cái tránh cái trường hợp đó là giờ ra tới ra lui nhiều quá mình không có kiểm soát được cô chú anh chị thì cũng ờ, hiểu với thông cảm nha thì mọi người cứ việc ờ, liên hệ với ờ, bảo vệ dân phố hay là tổ trưởng khu vực ở đó Phước sẽ quay trở lên để phát cho bà con để gửi phát cho bà con để tránh tình trạng nhiều nhiều người sẽ nhận mà quên một hộ mà nhận nhiều phần tại giờ kéo ra kiểu mà giờ hai tất nhiên là sẽ có một gia đình chắc chắn có em nói thiệt em nhìn vô em nói rồi này là kéo rồi kéo có, đứa nhỏ đi nữa chứ làm thấy nghi nghi rồi phát cái này phát hết xe luôn chưa hết chưa xong nữa thà lên xin uh, báo sao nó ừ em xin năm năm chục phần hay là 60 phần gì đó vậy có danh sách đưa cho anh sẽ đọc rồi ra nhận nó dễ không em ơi anh không có vô vào Nguyễn Chí Thanh được em anh chỉ đi ngang qua đầu đường được thôi nha nó nhìn thấy đúng tội được tội được ha khu này đây thật sự ra là mình thấy tội thấy đa số công nhân lao động thật sự